nhà đất xã hội, trang cập nhật và chia sẻ thông tin đô thị. Liên kết đội nhóm, đầu tư và phát triển bất động sản. Đặc biệt, ký gửi, mua bán, thành lý bất động sản các khu đô thị vệ tinh thành phố Hồ Chí Minh.